Thì để quyết mình vào nhận đấu thì ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa U23 Iraq và U23 Việt Nam thì cái trận này mình cho anh em nằm kèo Việt Nam và anh em nằm tài thì anh em cũng đã à, quà mã kèo này nha anh em thì hôm qua à, trận này nó ra với cái tỷ số là 3-0 thì à, mình cho anh em nằm Việt Nam và nằm tài thì Iraq ăn 3-0 thì à, cái tỷ lệ anh em quà rồi nha. Anh em quà kèo nhưng mà anh em húp được cái mã những cái mã kèo khác mà mình nhận định trong nhóm riêng cho tất cả anh em trong nhóm. Thì hôm nay mình sẽ tiến vào mình nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa trận bảng B nha anh em ở trận này à, bảng bảng C hay gì đó anh em à, trận giữa Thị Điển và Bỉ nha anh em diễn đầu lúc 2 giờ 45 ngày 25 tháng 3 thì cái trận giữa à, Thụy Điển và Bỉ về trong bảng xếp hạng gồm có Áo nữa nè anh em AB Balian à, Antonia nữa thì à, và Thị Điển và Bỉ nữa thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nó chưa có một cái đội hình um, dự kiến cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất thì trong um, đội chủ nhà đi đội thì điển trước nha anh em thì anh em thấy trong thành tích 4 trận gần nhất trên cái chấm giao hữu um, thế giới á, thì uh, thì điện đã thắng 4 trận liền rồi anh em thấy thì điện trắng trước uh, Ireland nè à, thắng trước Phần Lan và thắng trước um, Alengia và thắng trước Mexico thì anh em thấy trong bốn trận gần nhất thì Thụy Điển có phong độ rất tốt trên cái chấm giao hữu tại vì thằng Thụy Điển thì đang khao khát được đá với những ông lớn trong khi đó cái mùa World Cup vừa rồi thì Thụy Điển không được tham dự bởi vậy Thụy Điển đang khao khát những cái um, trận đấu với những ông lớn thì đây là cái cơ hội để Thụy Điển gặp Bỉ trên cái chấm uh, vòng loại uh, Euro 2024 nha anh em thì còn trước đó nữa anh em thấy trước đó thì thị điện có một cái chuỗi thất bại cái chuỗi thất bại um, trước đó rất là xa luôn nha anh em trong cái bốn trận năm trận thì thị điện chỉ qua được một trận và để thua tới bốn trận liền thua, thua trước Na Uy nè thua trước Serbia nè thua trước ờ, Na Uy nữa nè anh em rồi thua trước Serbia thì thị điện lúc đó có cái phong độ không tốt cho mấy nhưng bây giờ thị điện quyết tâm để um, tham dự cái Euro 2024 để lấy lại những gì mà thị điện đã đánh mất trong cái mùa World Cup nha anh em thì anh em thấy trong bốn trận gần nhất thì Thụy Điển đang có một cái phong độ rất là tốt thì anh em thấy đây cái phong độ của Thụy Điển nhưng mà Thụy Điển lại gặp được thằng Bỉ thì à, trong cái trận khai mạc đầu tiên của dòng loại World Cup trong cái bảng đấu này thì thằng Thụy Điển gặp thằng Bỉ thì anh em thấy trong cái phong độ gần nhất trên à, đấu trường World Cup ấy, thì thằng Bỉ trận đầu tiên Bỉ thắng Canada với tỷ số là 1-0 lại thua Maroc với cái tỷ số là 2-0 mà hòa với Croatia nha anh em thì cái phong độ của thằng Bỉ à, trong cái um, mùa giải World Cup thì thằng Bỉ không có được tốt cho mấy nha anh em trong khi đó à, Bỉ vừa hết vòng bảng là Bỉ là bị loại về nước rồi anh em thấy một cái câu lạc bộ một cái um, đội bóng lớn như Bỉ à, đứng trên tầm thế giới nhưng mà Bỉ lại à, về nước sớm thì um, Trước đó nữa, trước đó nữa thì Bỉ để để thua Ai Cập với tỷ số 2-1 trong cái chấm giao hữu nè. Trước đó nữa cái dòng loại mà World Cup thì Bỉ để thua thằng à, Hà Lan với cái tỷ số là 1-0 nhưng mà thắng xứ Wales tỷ số 2-1, thắng Ba Lan với tỷ số 1-0 nè anh em. Hòa xứ Wales thắng Ba Lan 6-1 thì anh em thấy Bỉ trước đó Bỉ ờ, có phong độ tốt nhiều năm nay. Bỉ quyết tâm để ờ, vào cái nắm chắc cái vé đi vào vòng trong của Euro nha anh em để à, năm sau Bỉ có chắc ăn sẽ có cái, cái chức vô địch năm sau thì Bỉ đang được đánh giá rất là mạnh rất là mạnh trong cái mùa giải này thì mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử đối đầu của hai đội thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu thì trong ba trận gần nhất thì Bỉ toàn thắng thì điểm với cái tỷ số cách biệt từ một bàn đến hai bàn thì anh em thấy trận gần nhất là trận 2016 là Bỉ thắng thì điểm với cái tỷ số là 1-0 thì mình sẽ tiến vào cái trận 2016 mình cho tất cả anh em xem thì anh em thấy cái đội hình lúc đó cái đội hình lúc đó nha thì có Ibrahimovic là bên phía thì điển có Ibrahimovic đá cao nhất còn bên phía um, Bỉ thì anh em thấy có Lukaku nè Haya nè anh em Eden Haya nè à, Kevin De Bruyne nè Carrasco thì, thì anh em thấy bên phía Bỉ là toàn là siêu sao không đội hình đang đứng top 1 thế giới thì à, mà nhưng mà Bỉ lại để để để trong cái mùa World Cup Bỉ lại để um, thua ờ, rớt ngoài từ ngoài vòng loại nha nè thì hiện tại Bỉ này đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA thế giới nha nè là bảng xếp hạng bóng đá thế giới Bỉ đang đứng thứ 4 và thằng ờ, Thụy Điển đang đứng xếp hạng thứ 23 trên bảng xếp hạng FIFA thì mình sẽ tiến vào cái phần mà cái đội hình ờ, đội hình tập à, đội hình mà ra quân trong sẽ có sự góp mặt của những cầu thủ nào nha anh em bên phía Bỉ trước nha Bỉ thì anh em thấy có sự góp mặt của Ibrahimovic nè có sự góp mặt của Isaac nè Isaac đang đá cho Newcastle thì Isaac đang có một cái phong độ cũng rất tốt nha anh em Kulu xe Becky nè thì à, bên phía bên phía thị điển cũng đang có nhiều cầu thủ nổi tiếng đang góp mặt cho những cái câu lạc bộ lớn nha anh em giống như Manu nè Elenga nè anh em và thì mình sẽ tiến vào cái phần um, sự góp mặt năm nay của bên phía uh, Bỉ nha anh em thì năm nay Bỉ sẽ có sự góp mặt của những cầu thủ nào đây có uh, Romelu Lukaku nè anh em Trosa Bosubiai Doku thì đó là hàng công hàng công thì có Trosa và Lukaku nha anh em Trosa này đang rất nổi ở Arsenal nha anh em thì à, mình sẽ tiến vào phần hậu vệ có Kevin De Bruyne nè Telemann nè Calasco nè anh em Haya nè cái này là Haya em nha còn Haya anh thì trận này à, để mình xem coi không có sự góp mặt của Haya anh nha anh em Eden Haya là cầu thủ mang số số 10 nha mà năm nay Eden Haya không có sự góp mặt của Eden Haya nha anh em đây đó là cái phần um, um, đội hình của ờ, hai có sự góp mặt của những cầu thủ nổi của hai đội nha xem là sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này nha anh em đây đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là cái trận này Mỹ chấp với cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2,25 thì cái trận này anh em cứ nằm vào Bỉ mạnh tay cho mình thì tại sao mình phiên tất cả anh em nằm Bỉ mạnh tay thì anh em cũng thấy giống như mà một cái um, vòng bảng mà không đá được không có thể um, thắng thì um, sẽ vào playoff playoff thì anh em thấy giống như thằng ý với thằng bồ đầu nha là sớm bị loại trong cái um, đợt world cup rồi mà thằng ý là cái um, cái um, bước ngoặt để cho thằng Bỉ này cố gắng để đá kiếm cái tỷ số kiếm cái tỷ số cho để có thể nắm chắc cái vào đi tiếp vào vòng trong chứ mà để rớt vòng này thì anh em thấy là giống như thằng Ý là không được tham dự ờ, World Cup thì um, Bỉ đang cũng rút kinh nghiệm nha anh em thì bởi vậy anh em cứ nằm cái mã kèo Bỉ chấp 0,25 cho mình còn cái tỷ lệ mà kèo góc thì mình sẽ ờ, vào cái mã kèo góc cho tất cả anh em thì anh em kèo góc thì anh em cứ nằm bỉ chấp một góc cho mình và tài xỉu á, thì anh em vào cái tạ mã tài góc chính cho mình thì à, mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo nha anh em thì mình trước khi vào chốt kèo thì mình sẽ đi về cái trận đấu mà trong lịch sử của thằng Bỉ và thằng à, à, thằng Bỉ và thằng thị Điển gặp nhau mà trận đó Bỉ ăn 1-0 thì anh em xem tỷ lệ góc trận đó là 12-4 là Bỉ gác tới 12 quả góc và bên phía Thụy Điển chỉ có được 4 quả gốc thì anh em thấy cái trận này hai này gặp nhau thằng bỉ nó có rất là nhiều cầu thủ đá cánh rất là hay giống như anh em thấy là Eden Hazard nè hoặc là Calasco thì hai cái cầu thủ này được lên đá cánh thì anh em cứ vào cái mà anh em thấy tung cái đội hình này ra thì anh em cứ vào cái mã kèo mà thằng bỉ chấp góc hoặc là tài góc thì anh em tỷ lệ anh em húp kèo nó sẽ cao hơn thì mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo cho tất cả anh em thì kèo trong cái trận đấu này á là anh em thấy đây tỷ lệ kèo trong cái trận này là anh em cứ nằm thằng 7 chấp 0,25 cho mình nằm 7 chấp 0,25 nha và góc 7 thì anh em nằm góc thằng 7 chấp 1 trái nguyên trận này là 7 chấp góc 1 nguyên trận nha anh em còn hiệp 1 hiệp 1 thì anh em cứ nằm thằng 7 đá đồng cho mình nha anh em cứ nằm thằng 7 đá đồng luôn là hiệp 1 còn góc á, góc mà hiệp 1 á, anh em cứ nằm tài 4.5 đó đây là cái bảng chốt kèo cho tất cả anh em thì anh em nhìn trên cái bảng chốt kèo này anh em có thể vô những cái mã kèo mà mình đã nhận định cho tất cả anh em trong cái trận đấu này rồi. thì anh em cứ nằm thằng bỉ chấp 0,25 nguyên trận và hiệp 1 thì anh em nằm thằng bỉ đá đồng luôn đá đồng thằng Bỉ luôn và hiệp 2 còn ờ, góc nguyên trận thì anh em cứ vào ờ, thằng Bỉ chấp một quả góc nè còn tài xỉu góc hiệp 1 thì 4.5 anh em cứ vào cái mã tài hiệp 1 4.5 góc cho mình thì cái tỷ lệ anh em thắng sẽ rất cao cho anh em thấy trong lịch sử đối đầu của hai thằng này thì tới 16 quả góc thì anh em cũng biết rồi thì bởi vậy mình mới phiên anh em nên nằm cái mã tài góc và bỉ chấp góc thì anh em thấy cái đội hình mà bỉ đưa ra với hai cái cánh là những cầu thủ đá cánh rất mạnh thì anh em cứ vào cái mã tài góc mạnh tay cho mình anh em khỏi cái cần nằm mã cái đầu trên cũng được anh em chỉ cần nằm mã bỉ chấp góc và tài góc của bỉ thì tỷ lệ anh em húp kèo nó sẽ cao hơn nha thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận giữa à, Thụy điểm và Bỉ thì anh em nào muốn chơi được nhiều mã kèo hơn á thì không chỉ riêng những cái mã kèo mà mình nhận định thôi anh em mình còn nhận định mình sẽ cho kèo tất cả anh em mà cái tỷ lệ cái trận nào mà tỷ lệ ăn cao thì mình sẽ cập nhật kèo đó vô nhóm cho tất cả anh em chứ không phải mình nhận định trận nào thì mình sẽ cho kèo trận đó giống như mình nhận định cái trận của thằng à, à, đây mình nhận định cái trận của thằng mấy cái lúc trước á mình nhận định Arsenal rồi nhiều khi cái tỷ lệ kèo nó đưa ra kỳ quá mình thấy kỳ mình không cho kèo đó cho tất cả anh em nhưng mà mình vẫn kiếm cái kèo khác thơm mình cập nhật cái kèo đó trong nhóm cho anh em để anh em có thể có cái tỷ lệ anh em ăn nó sẽ cao hơn chứ không phải kèo nào mình nhận định trên video thì mình sẽ cho kèo đó đâu nha anh em thì anh em, giống như mình kiếm lợi nhuận cho tất cả anh em mà chứ không phải là mình đưa mã kèo lên nhiều khi đưa giống như video lên cho tất cả anh em nó lại thua hay sao bởi vậy mình